Chào mừng tất cả mọi người. Hôm nay à, Phước Sửu sẽ giới thiệu cho mọi người một lô đất rất là đẹp tại khu dân cư Kiều Đàm. Nói đến khu dân cư Kiều Đàm là một khu dân cư rất là yên tĩnh, an ninh và được bảo vệ 24 trên 7. À, ở đây thì có những cái chốt bảo vệ là thường xuyên à, thường xuyên là có những cái à, à, dân quân tự vệ sẽ là đi à, à, tuần tra và à, kiểm tra những cái uh, những cái hoạt động của khu dân cư thì uh, Phước Sửu đang đứng tại uh, đường 20m của khu dân cư Kiều Đàm à, mặt trước của uh, Phước Sửu đang đứng là à, một cái cầu Kiều Đàm à, dẫn à, từ khu dân cư Hiêm Lam qua khu dân cư Kiều Đàm thì à, trong này thì à, Phước Sửu có rất là nhiều vị trí lô nhưng hôm nay Phước Sửu sẽ giới thiệu cho mọi người một lô đất rất là đẹp và nó rất là gần đường lớn thì à, theo chân à, Phước Sửu à, cùng với Ngọc Minh à, sẽ là chi tiết đầy đủ cho mọi người à, về vị trí lô đất này nhé rồi mọi người cùng theo chân với Phước Sửu đi tìm hiểu một căn nhà trong khu Kiều Đàm Căn nhà được được xây dựng rất là kiên cố Được xây dựng với diện tích ngang năm dài 15 Và đường trước nhà như mọi người đang thấy là đường 7 mét Xe hơi tránh nhau Và Di chuyển từ căn nhà ra đến đường lớn của khu dân cư Kiều Đàm Tầm khoảng 100 mét thôi Và hướng của căn nhà là hướng Đông Bắc View của tòa tầng trên cao nhất Mình có thể nhìn về lên mắt tâm mốt Nhìn về view hướng quận 1 hả quý anh chị Cấu trúc của căn nhà là gồm một hầm, một trệt và bốn lầu Có sân thượng áp mái Căn nhà được bố trí gồm một phòng khách, một phòng bếp, 5 phòng ngủ và tất cả trong phòng ngủ đều có toilet riêng. Nhà được xây dựng thì có thang máy trong nhà và thang máy này thì từ ngay tầng hầm lên đến tầng cao nhất. Nhà được xây dựng rất là kiên cố bằng bê tông cốt, cốt thép Nền móng thì rất là chắc chắn Thiết kế đẹp, rộng rãi, rất là thoáng Sân vườn và view rất là đẹp như khi nãy nói ha Vị trí của căn nhà là rất là đẹp ngay hẻm thứ hai của khu dân cư Kiều Đào phía bên tay phải Vị trí của căn nhà thì rất là đẹp luôn Hiện tại thì căn nhà đang có sổ hồng cầm tay đã hoàn Công mua bán và sang tên ngay Rồi chúng ta cùng tìm hiểu một chút xíu về khu dân cư Kiều Đàm nha Khu dân cư Kiều Đàm được bến biệt được biết đến là một khu dân cư có đường bàn cờ 7 mét và xe hơi ra vào đánh nhau thoải mái. Khu an ninh kín đáo và được khép kín, có bảo vệ 24 trên 24. Khu dân cư Kiều Đàm còn là một cửa ngõ của rất là nhiều cái tiện ích, tiện lợi xung quanh. Đặc biệt của khu dân cư Kiều Đàm như quý anh chị thấy là có một cái bách hóa xanh nằm ngay mặt tiền đường chính 20 m Khu dân cư Kiều Đàm tập trung rất là nhiều ca sĩ nổi tiếng, người mẫu chọn làm nơi an cư và lạc nghiệp khuôn chư kiều đàm có rất là nhiều tiện ích xung quanh như quý anh chị điểm qua cho quý anh chị đó là chợ Tân Hưng nè nằm và nằm sát siêu thị Lotte Mart chỉ 1 km là đến siêu thị Vivo City cách trường đại học Tôn Đức Thắng đại học Nguyễn Thất Thành đại học Tài chính Marketing à, và trường quốc tế Vista khoảng chưa tới 500 m và có một cái trường Ờ, Vista quốc tế 123 nằm sát khu dân cư này luôn khu dân cư có một cái địa thế vị trí long mạch cực kỳ là tốt luôn được ví như là một cái con rồng của đầu điểm đầu quận 7 khu dân cư Kiều Đàm là khu có đền Quan Thánh nè và có một cái chùa Kiều Đàm ở giữa rất là đẹp đầu khu dân cư là đền Quan Thánh khu dân cư Kiều Đàm có hai mặt giáp sông sát với cầu kênh tẻ và cầu hiêm Lam do đó rất là thuận lợi trong việc di chuyển qua lại giữa tất cả các quận như quận 1, quận 4, quận 8, Nhà Bè và Bình Chánh điều quan trọng hơn nữa là khu dân cư này kế cộng tất cả những cái bệnh viện lớn và uy tín như bệnh viện Tân Hưng, bệnh viện Tim Tâm Đức, bệnh viện Pháp Việt, bệnh viện quận 7. Do đó không cần lo lắng về sức khỏe của mình. Ngoài những tiện ích nêu trên, khu dân cư Kiều Đàm còn có rất là nhiều cây xanh và có nhiều cái tiện ích tập thể dục và đi bộ hít dạo không khí trong lành vào buổi sáng có một cái bờ kênh Trần xương soạn và một cái dòng sông có cầu kiều đàm nên nhiệt độ ở đây luôn được điều hòa và không khí thoáng mát đây còn là nơi phù hợp với việc định cư lâu dài và phát triển cho nhiều gia đình nếu bạn đang có nhu cầu thì lô đất mà Phước Sửu đang giới thiệu là lô đất rất là rẻ hơn so với giá thị trường do gia chủ kẹt tiền cần bán gấp. Quý anh chị cần thêm thông tin hãy inbox ngay cho Phước Sửu theo số hotline bên dưới. Quý anh chị có dự định mua đất hãy đưa cái nhu cầu của anh chị cho đội ngũ chúng tôi. Chúng tôi sẽ tìm những sản phẩm cực kỳ ưu thích cho quý anh chị để chọn thành một à, nơi an cư lâu dài và định cư sinh lời. Quý anh chị cần chuyển nhượng lại những sản phẩm ở các tất cả các quận trong thông, trong cả nước thì quý anh chị à, cũng gửi thông tin cho Phước Sửu nhé. Chúc anh chị một ngày làm việc vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau.